Hi, xin chào các bạn nha, chào các bạn quay lại channel của mình Đó, các bạn thấy không? Một cái vợt tennis Nó vợt như là, là cái vợt mũi á Bây giờ mình sẽ đi vợt mũi Lâu rồi không xài cái này Ấy Được phát À, chưa bật đèn Rồi xong tắt đèn, à, một 哎。 luôn Nhiều quá nó nổ không bây giờ nó dính chạm mới nổ đấy các bạn nhiều quá nó cũng kêu bị yếu mấy cái chỗ đồ đây là nhiều lắm đó ok. à, ờ, hết rồi các bạn thôi ờ, mình kết thúc video này nha